sẽ giới thiệu đến cho các bạn một số bếp với những kiểu dáng và mẫu mã khác nhau để các bạn có thể tham khảo ở đây bếp số 1 Osaka 210 H05 giá 7 triệu số 2 Rinnai S660 VCTS giá 5,5 triệu bếp này là full inox mặt kính số 3 Renai S63 VCTS giá 4,8 triệu bếp này có mặt kính full inox luôn số 4 Paloma BA39 BR giá 2,4 triệu số 5 Baroma BA39 VAL giá 2,2 triệu số 6 Harman bếp này là có mặt kính luôn giá 2,5 triệu số 7 Rinnai RTE62 VC TN giá 7 triệu số 8 S65 VGAS bếp này có mặt kính viền inox và full inox luôn bếp có giá 4,8 triệu số 9 uh, ờ, Rinai bếp này là Rinai KG661 GR số 20 Paloma IC360W AR giá 4,7 triệu số 13 Paloma IC330 SBR giá 2,2 triệu số 14 IC 330 SPR giá 1,9 triệu số 15 Paloma IC S37KL giá 2,9 triệu số 16 Rinnai KGM563BE giá 2,4 triệu số 17 NTM 56B EL giá 2,2 triệu số 18 Rinai KGM 563DG giá 2,3 triệu số 19 Paloma IC 330 SB R giá là 18 triệu đây đây đây là những loại bếp với những mẫu mã và kiểu dáng khác nhau những mức giá phù hợp với uh, kinh tế của các bạn các bạn ai mà quan tâm muốn sở hữu những cái bếp ga này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho anh Nam hoặc là nhắn tin qua số Zalo số điện thoại 0909 306 149 để có thể kể được nhân viên ờ, từ bán hàng tư vấn một cách kỹ hơn các bạn quan tâm thì ờ, ấn vào số và để lại comment phía bên dưới bây giờ thì ờ, tôi sẽ test cho các bạn xem một dòng bếp ga đây dành riêng cho thị trường nội địa nhật. sẽ test cho các bạn xem sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất bên trong này đây là nội thất của bếp đây bếp này bên trong còn đẹp hai ống điếu còn rất là mới ít qua sử dụng bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này có mặt bếp là mặt men nè dễ dàng vệ sinh chùi rửa bếp có linh kiện đầy đủ của nó kì, nắp khói một cái ờ, đầu chia lửa bằng nhôm đây nguyên khối ngoài ra trong hộp nướng bếp cũng có hộp nướng trong hộp nướng có mâm nướng và bị nướng được làm từ nóc. ngoài ra ở phía dưới và đằng sau cũng được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào cánh phá dây điện ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ thử cho các bạn xem cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật bếp lên ngọn lửa cháy xanh đẹp tôi mở mở nhiều lửa lại đây từ 5 cho đến 7 giây khi bếp nó nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ga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 bếp bên phải của tôi vừa mới khóa ga này, kèm theo một tiếng nóng đờ le dù công tắc còn đang mở này. thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công đây bếp khóa ga khi đạt đến 275 độ này trái của tôi vừa mới khóa ga luôn thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công dù công tắc của đang mở bếp đạt đến nhiệt độ để sử dụng viên pin sạc này á thì các bạn kéo hộp pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc nó sẽ không thể nào lắp vừa vào được vì thế chúng tôi sẽ kèm thêm một cái lò xo như thế này cho các bạn thì các bạn có thể lắp vừa vào các hộp pin pin pin kia các bạn tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này cái lò xo các bạn bẻ hơi cong một đầu lên sau đó các bạn móc vào như thế này đây mục đích chúng ta làm như vậy là tăng chiều dài cho pin pin thôi đó các bạn móc vào như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin đó thì trong nhà sản xuất họ làm sẵn hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài nè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 đối với sản phẩm bếp ga này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm đồ chạy trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật bếp này nó là một dòng bếp cơ bản thôi nó không có những chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ và cũng không có chức năng rang luôn hầu như tất cả các bếp của nội địa nhật đều không có đều đều ờ, bị giới hạn nhiệt độ hết nó có hai cái cảm biến thông minh này nè nó sẽ giới hạn nhiệt độ ở 250 độ nó sẽ tự động nó ngắt nó ngắt ga để cho an toàn vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm cần nhiệt độ cao á, thì ờ, rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào cho nhân viên bán hàng của shop để liên hệ lắp đặt tất cả các dòng bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi đều có thể lắp đặt chế độ rang các bạn có thể thoải mái rang thoải mái không có lo sợ bị kìm nén nhiệt độ các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào nhân viên bán hàng của shop để có thể được tư vấn kỹ hơn ngoài ra thì bếp không có chức năng hẹn giờ các bạn mà muốn hẹn giờ thì các bạn ờ, phải mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì chúng tôi bán với giá là 80 ngàn một cái để sử dụng các bạn cắm các thiết bị cắm cái ờ, cái này đây. cắm cái này vào đây sau đó các bạn cắm vào cái ờ, ổ cắm này các bạn có thể hẹn giờ tối đa cho nó là được 90 phút và mức nhỏ nhất là một phút ở đây tôi sẽ chỉnh là một một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ sau đó bật bếp lên các bạn lưu ý bước cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa sau khi cái thiết bị này nó hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ sẽ khóa khóa ga các bạn có thể sử dụng cái thiết bị hẹn giờ này để nấu hoặc là nướng những món ăn các bạn dự đoán trước thời gian chính của nó được Ngoài ra khi mà khách hàng sử dụng bếp ga nội địa Nhật thường hay gặp vấn đề về cái lượng tích lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa nó bị đỏ không có được xanh đẹp như thế này thì 90 phần trăm cái đó là do cái đo cái van ga chúng ta sử dụng không có được phù hợp ở đây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 bên bên phải của tôi đã khóa ga luôn thực hiện chức năng hẹn giờ thành công dù công tắc vẫn còn đang mở đây rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga trên khắp toàn quốc nếu mà các bạn đang xem mạch muốn sở hữu cái sản phẩm bếp ga này hoặc những cơ sở đại lý muốn kinh doanh bếp ga nội địa Nhật của rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để có thể biết được những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và đại lý